giây phút này cho ta quên đi tháng ngày từ lâu lòng ta thầm ước mong anh trở về cho cuộc đời bớt cằn khổ cho ta quên hết những nỗi phiền lo cho ta quên đi bao điều khăn khó này anh về đây có nhau giây phút này cho ta quên đi tháng ngày từ lâu lòng ta thầm ước mong anh trở về cho cuộc đời bất cần vô cho ta quên hết những nỗi phiền lo 问你。